What's up? Xin chào 500 anh em Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi lúp và độ pin cho con EK361W nhé Thì đây là con bàn phím không dây đầu tiên của Idra Thiết kế khá là nhỏ gọn à, Với con này thì chúng ta chỉ cần mở các cái keycap ở các cái vị trí như sau Thì chúng ta có thể thấy các cái con ốc ở phía dưới để mà mở cái bàn phím này ra Đó, rất là đơn giản thôi như các bạn đã thấy thì ở phía dưới cái play thì nó sẽ có các cái con ốc đặt ở các cái vị trí này chúng ta chỉ cần mở các con ốc đó ra là được Ok, sau khi mở các cái con ốc ra thì chúng ta tốt nhất là nên cắt ốc lên một chỗ. Bây giờ mình sẽ mở bàn phím ra cho các bạn xem nhé thì con này hiện tại đang là sử dụng Red Switch của thằng Otemo phía dưới thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ được cái cục pin 2000mAh của em này và sẽ dây nối với lại cái mặt chúng ta sẽ phải gỡ cái dây ra khỏi cái mặt này Đó, mặt của con này thì được làm khá là đẹp các bạn ạ đây mình sẽ cho các bạn xem đấy mặt nó làm khá là sạch sẽ và đẹp đẽ không có các cái kiểu vết tạp nham con này thì sử dụng cổng Type C cho nên các bạn cũng có rất là dễ dàng khi mình à, thay thế các cái dây cáp khác rồi về cục pin này thì mình thấy nó vẫn còn trống khá là nhiều chỗ cho nên là mình có thể thêm thêm những cục pin khác ở đây mình sẽ có thêm à, một cục pin 2000 mAh nữa đó, và mình sẽ sắp xếp làm thế nào đó để nó có thể nhét thêm một cục nữa vậy là chúng ta sẽ có tổng cộng là ba cục tức là tổng dung lượng pin lên tới 6.000 mAh với cái dung lượng khoảng 2.000 thì mình thấy xài đã khá là ngon rồi nếu mà lên 6.000 thì chắc phải xài tẹt ga luôn đây mình sẽ thử cố gắng sắp xếp xem thử nó có vừa không nếu như mà không vừa thì mình phải một là dùng pin nhỏ hơn hoặc là mình phải thay đổi cái vị trí đó bây giờ mình sẽ nhét bàn phím vào xem thử nó có bị cấn hay là bị sao không đó mình phải thay đổi một chút nữa tại vì nó vẫn bị cấn cái cổng USB à mình xin lỗi cấn cái cổng Type-C Ok như vậy là đã được rồi mặt con này là mặt có thể hot swap được cho nên các bạn có thể thay thế switch được à, tuy nhiên thì cái mặt hot swap của con này cũng không phải là ngon nghè lắm à, để mình nhổ cho các bạn xem thì đầu tiên chúng ta phải nhổ hết tất cả các cái keycap của con bàn phím này ra thì chúng ta mới có thể nhổ switch được tốt nhất thì các bạn nên sắm một cái nhổ keycap kiểu ờ, dài đánh trứng như thế này thì nhổ nó sẽ nhẹ nhàng hơn mà nó cũng sẽ nhanh hơn nữa các bạn có thể nhìn thấy cái chân hot swap của em này là chân tròn và nó rất là dễ kiểu dạng như không nhận tín hiệu hoặc là chập chờn và nếu mà các bạn nhét cái switch khác vào thì nó phải là cái switch có chân nhỏ thì mới nhét vừa nếu mà chân hơi to thì các bạn phải bóp à, tốt nhất thì các bạn à, nên cân nhắc kỹ trước khi làm cái việc đó là nhổ hot swap như thế này Rồi vậy là mình đã nhổ hết cái switch ra khỏi cái mặt BBC à, Bây giờ thì chúng ta cần phải tháo cái mặt à, PCB này ra khỏi cái play thì ở phía sau chúng ta sẽ thấy có hai cái ngàm là đó màu trắng như thế này cái ngàm này đó chính là để cố định cái PCB với lại cái play thép ở phía trên chúng ta sẽ dùng một cái kim và xoay thẳng nó ra là được đó thì khi mình xoay thẳng nó ra thì nó sẽ lọt vào cái lỗ thì lúc đó chúng ta có thể dễ dàng gỡ cái PCB này ra khỏi cái mặt cái play đó như các bạn đã thấy là mình có thể lấy ra được rồi đây là toàn bộ cái mặt à, PCB và một cái play bằng thép của thằng Idra cái play này được sơn màu trắng khá là đẹp bây giờ mình sẽ tiến hành tháo stab à, cái stab này thì các bạn nhìn ở phía trên nó sẽ có một cái lẫy nhỏ lồi ra mình chỉ cần lấy móng tay ấn vào các bạn có thể tháo một cách rất là nhanh chóng vì con này stab nó là stab của uh, bên play mount tức là nó gắn vào play nên là mình tháo ra nó cũng rất là dễ chứ không có như thằng PCB thì nó sẽ phải vặn ốc đó, đây là các cái bộ phận của thằng Hydra à, EK361 chúng ta sẽ có play PCB các loại start các cái dòng start với lại uh, red switch của em này thì em này đang sử dụng là red switch của Hono bây giờ mình sẽ tiến hành đó là lúc cái switch của thằng Utemu này Ờ, do là switch của Otemu Red Switch nó cũng không phải là cái dòng switch cao cấp cho lắm cho nên là mình sử dụng một cái ờ, dầu lúp cũng dạng củi mía thôi chứ không phải là dầu lúp xịn à, để mà mở switch thì các bạn cần phải có một cái switch opener như thế này à, do con này đang sử dụng switch kiểu giống như dạng cai cho nên là nó sẽ có hai cái mặt vuông to như bên à, mình sẽ để switch vào và ấn khi mà mình ấn cái con đầu tiên như thế này thì mình thấy nó hơi cứng một chút và có vẻ như là nó không vừa có lẽ là cái ờ, switch opener này nó không sử dụng dành cho các cái switch clone như của Temu à, mở ra có vẻ rất là khó khăn sau khi mở switch ra thì chúng ta phải chia nó thành ba bộ phận chính à, cái trục màu đỏ ở giữa chính là cái stem còn cái tiếp theo là cái lò xo và cái housing với các bottom thì uh, chúng ta phải chia nó ra để sau này mình sẽ lúc từng bộ phận một đó. và khi mình sử dụng cái này thì có vẻ như là nó không khớp cho nên mình sẽ đổi sang dùng cái nhíp dùng cái nhíp này thì nó đơn giản hơn khá nhiều à, nếu mà các bạn không có cái switch opener thì các bạn có thể sử dụng cái nhíp này cũng được và nó cũng khá là rẻ và dễ kiếm à, nếu như mà sử dụng dành cho những cái con switch à, dạng như Otemu như thế này thì chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều đó rất là đơn giản thôi đúng không đó bây giờ mình sẽ tua nhanh cái phần này nhé tại vì cái mở switch này nó cũng khá là tốn thời gian à, khi mà mình mở switch như thế này thì trông nhanh vậy thôi chứ thực ra là mình phải mất đến hai buổi thì mới mở hết được 60 cái switch red của con này phải nói là cực kỳ lâu luôn với lại cũng do mình à, bận việc cho nên là mình không có làm liên tục được tại vì cái này phải có thời gian rất là nhiều về cái switch red của con Otemu này thì mình thấy cái thiết kế của nó khá là tương tự như con Cherry À, tuy nhiên thì rõ ràng là do là switch à, thuộc tầm thấp cho nên là nó không được đồng đều cho lắm à, bấm thì nó vẫn có cảm giác khá là sạn ừ, so với những cái thằng à, ví dụ như Gatron Yellow hoặc là Cherry Red cái lực của con Switch này thì nó cũng nặng hơn là con Cherry Red một chút có cảm giác là nó đầm hơn à, tuy nhiên thì phải lúc thì mới bấm ngon được chứ còn để không thì bấm nó cũng khá là chán Ok cuối cùng thì mình cũng đã mở được xong 60 con switch à, của thằng EK361W Bây giờ là đến phần mở stab Thì mở stab khá là đơn giản thôi Các bạn chỉ cần bẻ ngang qua một cái thì nó sẽ tự động rớt cái thanh stab ra Và chúng ta chỉ cần dốc một phát là nó sẽ rớt cái chân à, stem ở trong cái thanh stab ra Đấy, rất đơn giản luôn Cái này thì khá là nhanh tuy nhiên thì để mà lúc start và móc lại start thì phải nói là cực kỳ là vất vả tí nữa mình sẽ cho các bạn xem Ok, bây giờ là đến phần uh, loop switch thì à, chúng ta cần phải có một cái cọ tiếp theo thì chúng ta sử dụng một cái dầu lúp dầu lúp này là dầu lúp dành riêng cho lò xo thôi thì cái loại à, dầu này nó cũng no name cho nên mình cũng không có nhắc lên đây làm gì và chúng ta sẽ nhỏ vài giọt ở đây rồi à, đóng nắp lại mình sẽ lắc cho thật đều à, để cho cái dầu lúc này nó trộn đều đúng ra là sẽ phải bôi lên từng cái lò xo một tuy nhiên thì như vậy sẽ rất là mất thời gian nên mình sẽ chọn cái cách này cho nó nhanh lắc thật đều tay nha các bạn thì như vậy sẽ dầu lúc nó sẽ đều vào trong các loại các lò xo tiếp theo là chúng ta sẽ phải ờ, sử dụng một cái mỡ bôi trơn à, cái mỡ này cũng dạng là một mỡ lúc à, có thể dùng để lúc cho start hoặc là dùng lúc cho switch luôn khá là thông dụng và nó cũng rẻ thôi chứ không đắt lắm tại vì cái này switch cũng không phải là switch cao cấp đầu tiên thì chúng ta phải lấy một cái bottom à, tức là cái phần đế đấy về cái phần đế này thì chúng ta lấy một ít cái dầu lúp chúng ta sẽ quét hai cái thanh trượt ở hai bên chúng ta quét đúng chính giữa hai thanh trượt này nhé để mình cho các bạn xem đó chúng ta quét chỉ cần quét hai lượt thôi quét hai lượt là được sau đó chúng ta quét vào cái trụ ở giữa cái trụ đó là để chứa cái lò xo đấy đó về cái phần đế thì chúng ta chỉ cần như vậy thôi sau đó chúng ta cố định à, cái đế ở trên một cái mặt phẳng nào đó đừng để cho nó ngã là được à, tiếp theo là chúng ta sẽ lấy một cái lò xo chúng ta dùng một cái nhíp gấp lò xo rồi bỏ vào trong cái trụ của cái đế rồi bây giờ đến phần lúc cái stem thì uh, cái trục này thì chúng ta cũng sẽ lấy một ít uh, dầu chúng ta bôi ở bốn mặt luôn đối với red switch thì chúng ta bôi ở bốn mặt chứ còn nếu như mà dùng Brow thì các bạn ờ, không nên bôi ở cái hai cái thanh trượt ra như thế này đó thì chúng ta chỉ cần bôi ba cái mặt còn lại thôi nếu như mà các bạn không muốn bị mất cái khắc còn nếu không thì các bạn cứ bôi hết bốn mặt luôn cho nó trơn và nó sẽ bị nó sẽ giảm đi cái khắc của mình chúng ta càng bôi nhớ phải bôi đều nhé các bạn đừng có uh, bôi quá nhiều cũng như là quá ít ở một mặt chúng ta cứ bôi đều bốn mặt về cái housing tức là cái phần phía trên á, thì mình cũng thích bôi một ít ở phía trên này à, thực ra thì nếu mà các bạn không bôi cũng được chả sao hết nhưng mình thích bôi tại vì nó sẽ cho mình cái cảm giác khi mà switch nó bật lên nó sẽ êm hơn nên mình cũng thích bôi ở phía trên cái phần này à, nếu mà các bạn không thích thì cũng không bôi cũng chả sao hết không ảnh hưởng gì lắm đó. rồi chúng ta cứ thế đóng lại thôi miễn sao đúng chiều là được à, sau khi đóng thì các bạn nhớ bấm test lại xem thử có đều không rồi tương tự như vậy thì mình sẽ lúc toàn bộ các cái switch nhé lúc các switch này thì nó cực kỳ là tốn thời gian luôn à, riêng về lúc switch này thì mình cũng phải mất đến hai buổi để mình lúc hết à, tuy nhiên thì do cũng là một phần do mình bận việc cho nên không có làm liên tục được đó mình phải lúc từng cái một như thế này mở ra lúc từng cái một cái này phải nói là một trong những cái công việc đòi hỏi cái thời gian cũng như là cái sự kiên nhẫn rất là nhiều cho nên là không phải ai cũng có thể làm được những cái việc như thế này tuy nhiên nếu mà các bạn à, có dư giả thời gian cũng như là đam mê cái này thì vẫn làm bình thường thôi nó cũng không có mất nhiều chi phí đâu chỉ kiểu là tốn thời gian và công sức thôi còn cái việc mà lúc thì các bạn à, thích lúc mỏng thì các bạn bôi ít thôi còn nếu mà các bạn à, muốn lúc dày cho cảm giác nó nặng hơn thì mình cứ bôi đậm vào một xíu cũng được không sao hết tuy nhiên thì đừng có đậm quá nhé đậm quá thì nó sẽ có cảm giác sệt sệt sệt sệt rất là khó chịu Rồi vậy là cuối cùng mình cũng lúc xong um, 60 switch của em này sau khi lúc thì cảm giác bấm nó cũng khá là mượt mà à, trơn hơn rất là nhiều so với lại cái lúc ban đầu mà mình chưa lúc bây giờ mình sẽ cất cái à, mớ switch này đi mình chuyển sang một phần tiếp theo đó là làm cái start về cái step này thì nó cái quan trọng nhất đó chính là cái thanh cân bằng tức là thanh ờ, wide đấy thì các bạn phải cố gắng làm sao để cho cái thanh này nó trở nên cân bằng nhất tức là không có lệch một bên nào không có bên cao bên thấp thì cái này các bạn nên sử dụng một cái mặt phẳng nào đó sau đó mình bỏ lên mình nhấp từng bên một và nắn thôi cái này thì mình cũng khó mà có thể chỉ được cái này phải tự làm thôi chứ mình cũng không thể nào mà nói rõ chi tiết được cái quan trọng tiếp theo là mình phải cắt cái chân của stem này đi đó nó sẽ có hai cái phần lồi lên như thế này thì mình phải sử dụng cái kìm mình cắt nó đi cắt làm sao cho cái mặt phẳng ở dưới cái chân stem này nó sẽ phẳng chứ không có phần nào lồi ra tức là không có phần nào à, cao hơn trong cái chân còn lại đó, chúng ta sẽ cắt cái này cũng rất là đơn giản thôi các bạn à, nhìn là biết ngay là chỗ hai cái chân nó nó cao hơn so với những cái chân còn lại thì chúng ta cắt đi cho nó phẳng bây giờ chúng ta sẽ lắp cái step này vào trong cái play với cái mục đích mình lắp vào đây thì à, mình kiểm tra xem thử là cái step nó có dính chặt vào cái play hay không nó có bị lung lay hay không thường là những cái step mà đểu thì nó sẽ không có khớp với lại cái play và nó sẽ lung lay rất là nhiều tạo cảm giác nó sộc sệt khi mà mình bấm các cái nút dài đó chính là vì vậy là nên là mình cần phải kiểm tra lại sau khi lắp vào thì mình phát hiện thấy hai vị trí là bị lung lay ở đây ờ, để mà sửa cái này thì cũng đơn giản thôi các bạn ờ, kiếm một cái băng keo giấy băng keo này ở ngoài tiệm tạp hóa bán khá là nhiều và giá cũng rẻ nữa mình cắt một cái hình ờ, chữ nhật nhỏ nhỏ vừa đủ với lại cái lỗ thì cái này mình cắt cái chiều ngang khoảng 3 mm còn chiều dọc là khoảng 4 mm nha các bạn chúng ta sẽ dán vào trong cái lỗ vuông ở đây cái phía phần mặt vuông nhé chứ đừng có dán cái mặt à, phía bên kia thì nó không dán được Đấy. chúng ta dán vào để tăng cái độ dày của cái play lên để khi mình nhét cái stab vào thì nó sẽ không có bị lung lay cái nguyên lý cũng rất là đơn giản thôi đó, như các bạn đã thấy sau khi mình dán thì mình vuốt chặt cho nó dính vào à, play cho nó chặt rồi sau đó mình sẽ thử gắn một cái start vào xem thử nó còn lung lay nữa không ở cái vị trí này à, sau khi mình lắp cái start vào thì nó đã cứng rồi rất là ok à, còn cái à, vị à, còn một cái vị trí nữa thì khi mình lắp vào thì nó vẫn còn có cảm giác hơi sọc sệt một xíu đó, cho nên là mình sẽ dán thêm một lớp nữa để cho nó chắc chắn hẳn thì cái này nó cũng sẽ giống như là cái giống như cái hồi nãy thôi nhưng mà mình dán thêm một lớp nữa thì nó sẽ tăng cái độ dày lên thì sẽ đảm bảo cho là cái việc cái step nó sẽ chắc chắn hơn không bị lỏng nữa đó, bây giờ mình sẽ gắn thử lại rất là ok rồi tiếp theo về cái mặt PCB thì ở hai bên các nút dài ở chỗ step á, thì nó sẽ các cái chân stem nó sẽ đập vào trong mặt PCB tức là khi mình nhấn thì nó sẽ đập vào cho nên là mình sẽ cần phải có một cái miếng đệm để mà giảm âm thanh khi mà cái chân của cái stab nó đập vào trong PCB đó thì chúng ta dùng một cái băng cá nhân cái này ở ngoài tiệm mà ờ, thuốc bán rất là nhiều và giá nó cũng rẻ thôi và chúng ta sẽ cắt theo hình chữ nhật giống như là những cái những cái hình mà ở trên cái mặt này nó có vẽ sẵn đấy chúng ta sẽ cắt và dán vào đấy thì cái ờ, băng cá nhân thì nó cũng có cái độ bám dính khá là tốt đồng thời là nó cũng rất là mềm à, nó sẽ vừa là một cái đệm khá là ok đây mình sẽ dán vào đúng cái vị trí này đó, tương tự thì chúng ta sẽ cắt và dán ở các cái vị trí các cái chân stab khác trên mặt đây là mặt mình đã dán đầy đủ đó các cái vị trí rồi à, chúng ta lệch một xíu cũng không sao miễn sao là vụ là được